Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Duy Khải xin kính chúc anh em à, một buổi xem video vui vẻ em ơi Lần này thì Khải sẽ sau sẽ đồ con đao cho nó Khải cũng Khải cho anh em xem Thì vừa rồi thì Khải có đánh tống kim anh em à Và hôm nay thì được uh, top 4 Được top 4 189 mạng 189 mạng Và đồ bạch sơ 199 trong rảnh rỗi con phem mà đồ vài con đồ bạch sơ Và tử vong 14 lần liên chạm 42 Chạm 42 và cho anh em xem xét đội nè lâu ngày rồi lần đầu tiên chuyển lại con long đao lâu quá đánh hơi yếu tay một tí trong tầm này là ok anh em ơi đây sẽ đồ con long đao khải thì khải vừa build xong hôm qua thôi nè một uh, à, xét đồng ba hồng mỹ 1910 ngọc bội 30 năm và nhẫn 27 và nhẫn 219 đó và tại uh, bao tay uh, kia bao tay xương tinh bao tay xương tinh này hôm qua khải vừa ép xong hơn uh, gần uh, gần 2 triệu bao tay này gần 2 triệu đã ép bao tay này may mắn thay là ra được 223 chứ nếu 33 nữa quá đẹp nè còn nếu mà một nữa coi như là xịt luôn gọi là này tầm trung rồi rồi cái áo này hồi trước Khải mua trong bang 10 kim khoảng ờ, bảy tám trăm nghìn đai lưng này với ờ, đai lưng này thì Khải mua hôm qua hôm kia chị của ông anh trong bang đai lưng của đôi giày đai lưng đôi giày thì gần 2 triệu đai lưng đôi giày gần 2 triệu nói chung giày vụ ảo này rồi cái đao này thì đao sát thương nè đao sát thương này nó cầm đánh uh, bờ cao tống kim lái lực tây đó phi phi giờ phi dân nón thì đang mang nón thủ lý làm chậm hiện tại khả năng sử bốn món kiểu phái nè bao tây áo và đai nói chung đai gọi là cũng min rồi một cấp hơi min quá đôi giày ok anh em ơi chưa có đao hồng kim thành hình đây còn đao băng sắc thì phải có ở đây hiện tại bây giờ khả sẽ thay đao băng sắc để đi hoạt động nè đó đi hoạt động ngồi thì sẽ mang đao băng sắc tại mang đa sát thương thì lực tay khá là cao nè hơn 18 k mấy 11 k mấy mang đa sát thương vô thì lực tay chỉ còn khoảng 10 ờ, k hơn thôi đó 10 k hơn thôi ở đầu kiếm là ngon rồi 10 k hơn thôi rồi anh em anh em xem video thì đừng quên cho khả một like chia sẻ chơi nha nam ơi à, chúc anh em ờ, một buổi xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho khả một đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người rồi đã tống kiếm được cái gì đây yên tĩnh hai hai đó đây được top 4 AKK à, top 2, top 3 Tam Thánh top 2 và JVK là thứ Yên top 5 Vạn sự tự nhiên là cái bang gọi đầu thiên nhẫn ở quên gọi đầu thì à, là con lông sát thắng là thằng lửa là thiên nhẫn Đông Phương là đường môn và bờ tre là cái bang nói chung cái bang nằm tốt khá nhiều nè rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video của Khải một like chia sẻ cho anh em ơi cảm ơn em rất là nhiều nha Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để trực tiếp theo dõi những buổi tống kim vào uh, ờ, 9 giờ hàng ngày nha mọi người. Và Khải bắt đầu live vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha anh em. Anh em nào rảnh rỗi thì cứ 7 rưỡi 7 giờ 15 phút lên kênh duy Khải Gaming để ủng hộ một một like một chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, ok, hiện tại Khải thì một kỹ năng, hai kỹ năng, càng khôn thì 4 và kèm với dòng băng hỏi là 5 kỹ năng nha nè. 5 kỹ năng vốn có nha mọi người. Hiện tại đang sở hữu 5 kỹ năng vốn có. Đó, 5 kỹ năng vốn có trong phái 35 năm cái nam cũng có nha nam rồi ok man